quan ngoài chợ xin chào các bạn trên channel mình nha mình là Jack đây hôm nay mình sẽ quay video và solo bb với hai thằng bạn mình xin chào nha đây là bạn giờ là mình à, đang xem ra hai hai này nó solo nè giờ mình đang xem hai thằng này nó solo với nhau nè bạn mấy bạn xem mình á mấy bạn sẽ chửi mình gà thì uh, thì mấy bạn uh, nói nói mình gà thì ok mấy bạn cứ chửi đi mình gà thì mà ừ, mua chi v hai nhưng mà có mua gà nhưng mà Ờ, The VS solo thôi, đây là VS solo nha bạn Nhưng mà trước tiên solo mình phải ờ, cho bạn xem drama của hai thằng này solo Nghe mà nó ngứa, ngứa tay chân quá ta Ê, tại sắp ngưỡng hả? Ê, nó chạy rồi kìa Gì vậy? Ê mà Khôi, Khôi, ông biết Yoru ở đâu không? Khôi ơi Khôi, ông biết Yoru ở đâu không? <coughs> solo nè à, dạ solo với tôi hả à? dạ ai solo với tôi hả à? tại mà chết mẹ tôi rồi <coughs> <laughs> phải nhắm về bằng electric Ai, tao, thì tao nói tao kiếm mày ghi ru hàng tao kia mà không nghe hả? Không, tao nghe tao mày hiện tao kêu mày tặng mày kêu là xong trận này tao tặng mày vô thằng thật. Hàng có keo, ai ai ai nói hàng có kêu đâu? Ê mày nghe là tao nói hàng có kêu. Tao nghe tao nghe. Tao à, quên, à, khoan lộn, tao nghe thằng Hà, tao nghe hàng phải kêu thằng hàng thật. sai rồi rồi xong chết thiệt rồi nè bạn ơi <laughs> không thằng kia nó hàng thật mà thằng tài nó hàng thật chứ không phải hàng pha ke ủa đứa nào bb à rồi ok hai kia giờ dạ, solo giờ mình sẽ xem à, giờ xem mấy bạn sẽ xem thử hàng này combo solo nào nha mới vô á mình không mình phải là xài chơi c mới được ở ờ, mình chích bà mình lỡ nói à, à ờ, mình coi combo này chẳng biết <laughs> Ê sao giờ tôi thấy là bao tiêu runner luôn rồi à? thế là sao hai triệu chín với bao tiêu vậy bạn bao tiêu runner mà nó lạ lắm nè bà bao tiêu runner mà nó lạ lắm <coughs> mấy bạn xem nó không có lắc thì đúng rồi nha mình đang quay bằng body cam yeah nên đỡ lắc hơn rất nhiều mình sẽ quay video tầm 10 phút 9 phút nha mười 19 10 phút ấy ừ đáng hôm nay thứ năm ấy đáng ra mình sẽ không có bay video được đâu nhưng mà vì mình đang ở nhà mà ê, à, ê à, thằng nào chết rồi thằng nào chết rồi ê bao tiêu runner hả à Ê, à, tại ơi tự nhiên mày xài chi với của Muji mà tự nhiên nó mày đánh thằng khô xuống dưới đó làm chi mày đang ở trên không á lúc nãy ở mày chọn đời thăng hồi trên quê luôn thôi ờ, chạy chạy hắn coi ngu ngu à à thôi đừng nói nữa nghe dở quá dạ ai đó tôi rồi chết mẹ rồi bạn ơi ngày đầu có bạn chết mẹ thương <laughs> rồi à mà mẹ mình coi đây đâu mà chết mẹ mẹ mình coi đây đâu mà chết ta ui <laughs> hụt nữa rồi rồi luôn có lên anh em ơi có lên anh em ơi anh em như cái gì ủa gì vậy về vậy sao nghe ông đứng yên vậy sao nghe ông nội này đứng yên vậy đi luôn vậy ủa nãy không có bb hả không à! chết rồi chết rồi xin là xin vĩnh biệt cùng ý mình là mình chết á phải chứ không phải khôi chết đâu các bạn đừng hiểu nhầm mình bb gà lắm nhưng mà nó lạ lắm rồi trận đấu kết thúc à, rồi nè tôi không nghe tôi không nghe thiệt tôi không nghe tôi không nghe bật máy lạnh thiệt tôi không nghe thiệt rồi xong luôn rồi xong luôn gặp thành tài rồi gặp thành tài rồi tài tài á mai mốt á ông

tài không rồi chết thiệt rồi nè các bạn nghe mấy bạn nghe mà nói quay tài không trời như là cái pha đó hình như là ủa là giờ mày nói với mình nhé đối với mình ấy. mấy bạn nghe từ quan tài không mấy bạn mới lúc nãy mới nghe từ quan tài <laughs> mắc cười mấy bạn <laughs> mình nghe nó từ cái chỗ nào hài hài á kiểu như có một gia đình á ờ tôi lạc đề cái này lạc đề khi nào có tiền người ta mới cho khô vô ru nè ê ờ tôi vào khôi bb mà có vẻ ông là tài như là đầu tôi bị gì đúng không không nhớ gì hết ừ đúng rồi bị trí não ngân hàng á nên ở bệnh viện tâm thần á là là được rồi tại ờ, tăng thêm ờ, ờ, ơi yên tâm đi, giờ ba 3 m cái sau mới sau này ông gặp được 30 m luôn. Ừ yên tâm đi video này phát sóng lên á là ông sẽ gặp được các bao tiêu tờ 30 m họ sẽ nhớ ông lắm sẽ họ thích thương ông lắm thương như con luôn cái sao ông gặp từ cái sao ông gặp thằng người tên quang luôn cái đó cái là ông gặp quan tài <laughs> ừ ê tôi đánh quá làm chi ba xíu nữa nhầm quá là khôi rồi B luôn à quan heo đâu ông ông kêu mày gì cơ mình giọt ông giọt hả ông giọt hả thôi tôi nghe là tôi nghe là rất là tôi đập nó tan tôi bấy tôi đang tự tôi đang không biết đâu đó ai ứa gà ứa gà thằng quan bê lò ông nghe thằng quan bê lò học tôi nghĩ thằng quan heo thì đúng hơn á nha nha nha, nhớ nha nó nói vô hàng thật á chứ không hàng phát đâu nha nhớ nhớ nha nhớ nè nè một người nói thì không đủ nhưng ba người nói ấy lộn hai người nói ấy chửi đi rồi xong mình nhổm là mấy bạn nhớ nha bạn nó nói hàng thật nha nó nói hàng pha kê cho bằng kép nha bạn nó nói hàng nó nói hàng pha kê cho bằng kép nha tức là hàng thật á nó đó hàng khoa kem trong mặt kép á là hàng thật nha bạn chứ không phải hàng giả đâu nha nhớ nha thằng này nó nha này mấy thằng 30 m nó muốn có tiền euro ấy hãy săn thằng tài nha đó mấy bạn sẽ có được euro mấy bạn yên tâm đi bạn mình hải quân mà nó nó giết mình thì có sao đâu mình